lập thứ hai làm thứ bảy thành lập thứ hai học đàm thành ba tại khu Vitamin Town địa thông 909 Toro San Jose Bắc California à, ở trên lộ con tháp thiên thương ờ, chín mươi nó rõ ràng ngài có à? ngài cũng uh, là một trong những ngài tiếp tục của sự uh, buồn ghét và mong chờ mong chờ mong chờ vị cứu tinh của thế giới này có trình của chỉ có thế giới là gì không đó là sinh khổ của gì mà đứng thầy đứng thầy không đứng thế giới thấy thằng cứ đánh nhau hoài Putin cũng đánh nhau hồ có việc mà đứng thầy này thôi đó này thật mình đi một cái kẹt đi lúc nói chuyện dễ đẹp quá hả nhỏ là gọn nhưng mà hay á đó <laughs> chưa nói chuyện với cái tivi không ở ngoài sân ra trước cửa thì chỉ có hai chó ăn quẹt quẹt cho nên tôi nói chuyện mấy thằng chó tái sinh lên nhà kia không à thì lúc mà mấy anh tàu thích của đó là live stream á có tôi đi nó có nhà nhà nhà mình nó có nhà khác rồi đậu à, ai vô nhà đó tôi biết mà bây <laughs> giờ có đông người cũng vui nè thì cao Đây các bạn, mình niệm Vô, vô trong đó tôi lấy cái gọt này Bỏ ra cho nó tắt thêm lại lên cho nó hút cái độc Ở trong quá trình nó nói cái hàng cái, cái, cái này là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, lên chút xíu thôi à, không nữa các để ta chỉnh lên cho nó cao đầu được rồi được rồi được rồi được rồi ok trả là dạ, ờ, nó nha nếu đúng như là không ok làm vậy đi nó ngay giữa đầu vô cho nó hoài cái vụ đó nó lại nói là quan trọng à, anh vào tỷ phú mà tổ không chim có đâu có tiền đâu cũng không chịu qua làm cái đàn hoàng cái mà mình cũng nghe hơi buồn lắm thì mình nghĩ cũng là một cái đề nghị của em cũng đúng lúc đầu mới nghĩ ra này nghĩ ra nhà nghĩ ra được vậy mình mới qua mùa tết mình tránh mưa tránh nắng mình mới có cỡ ở đây tới ngày hôm nay nhưng mà ngược lại là nó rất là phiền phức và của một lần nhìn á nó thua có còn tệ vậy đạo cái ai con mình nữa tại xưa dễ không có không có ngang có mình kiện là nóng cái là xong chứ ạ còn bây giờ mình phải chuẩn bị đủ hết à, ờ, khi ờ, mà làm này là phải mất thời gian đầu bữa nay là thôi tại ngày qua có mở lên sẵn rồi còn có nhiều bữa ăn ăn chụp chặt là chịch nửa tiếng một cầm muốn chặt về luôn cho nên nó tại cái này thôi bữa nay là thôi ok quất cái phòng họp từ bữa là này giống mà giống mà hồng quân của ma trong rụng rợn đó là định gì nữa giống như bài hồng bàn giữa mùa xuân á cay quá lâu lâu lâu chơi việt nam á đó mới đi à, giống như à, ăn à, bọc đỏ của áo ngoài bắc hồ cũng rơi hết, rồi đỏ sau hàng rụng cũng tập rụng rồi nhưng mà mình giờ giấc á những gì chị nói này 203 cái clip nó trúng 90 phần trăm 10 phần trăm không ai nói được cả đức thầy ngài cũng là sư phụ sư kiệt ngài cũng nói như vậy cả những nhà lỗi lạc nộp đến nó cũng không nó trúng hết hồi xưa có thể nó trúng năm phần trăm vào bên game nộp đến à, ông gì ông Casey gì đó hay những nhà mà có thành thông mà của thế giới là bảy chục trăm chỉ ở Việt Nam mình lên tiếp tục là dữ lắm tại vì mình là trực tiếp cầm máy truyền tin về mở lên gọi liên lạc thường xuyên cập nhật mỗi ngày thì đức thầy à, ngày đó cả ta tám thôi à. hai mươi phần trăm là họ làm chư Phật các triệu chư Phật giống như Liên Hiệp Quốc là trên trên trời này. người cha thượng đế là người phán xét cuối cùng để cho cái sự thay đổi như thế nào nhưng mà sau qua qua ba năm trời những ngày tận thế à, lãnh nhiệm vụ Phật tiên thánh Bồ Tát à, làm hết đa số xuống cầm chuyện này nghĩa vụ giống như T130 là nghĩa vụ mình coi phim vậy đó thì kỳ vào một trong những tội luân của Thượng Đế thì cha cho những ngày đầu tiên lên mạng nói thì mua uh, mua quả đầu thiên ông sơn bắn ra cái trái ánh sáng lên thì đi à, hành quân mà biết rồi không à, cao độ à, bắn ánh sáng lên thì gọi là bảo sơn thiên tử sức thì từ đó để cho những cái đạo quân mình trước tiên là biết à, à chỉ, chỉ huy trưởng chỉ huy phó họ họ tổng tham mưu lãnh đầu thì đại khái là cái ngụ ý giống vậy thì thiên long sơn ra đời <clears throat> rồi thì là người biết cho bạn rất là nhiều năm rồi mà lúc đó không có dám lộ cơ cả trong gia đình cũng không có nói để nói là không giờ đã tin cả anh thì cũng không tin là chưa ngày qua ngày khi mình càng không tin thì mình càng bị khí đạo tức là bằng nhức đầu nó ê ấp luôn nghĩ giờ ông bay lên về mấy gì tôi kiểm chứng rồi từ từ từ từ xuống về những cái gì mà chỉ mang được cái trình độ học chất mà cũng người phạm là cái gì lớp bốn qua mỹ qua đây một thằng nhóc thì qua đây học lớp bảy lớp bảy của mỹ là lớp tám của mỹ hết hai school rồi xuống nam cali rồi đi ra trường học kỹ sư gì thôi nhưng mà bình thường nó không có gì gọi là ờ, ấy hết hồi xưa nó tiếng mỹ luôn đó hôm nay nó tiếng tiếng việt ok chứ không nói được tiếng việt rồi đi mở hãng rồi nói tiếng việt với nhân viên thôi rồi những cái gì quan trọng thì giao cho me trở đi làm nó đi nói rồi mỹ nước bây giờ xài tiếng việt nhiều tiếng mỹ accent nó hơi khác rồi nhưng mà sau này chắc phải dẹp lại mình tưởng nghĩa là biết hết thì đại khái khi mà bảo bảo sơn thiên tử sức bảo sơn là núi thiên môn sơn là bảo sơn để cho đậu quân của cha lúc mà nhảy dầu xuống không có mất phương hướng tại vì khoảng năm ngàn vị bồ tát xuống trần trong đó mà bị nhiễm trần là cũng là hơn phân nữa rồi cũng giống như cúng à, thế gian vậy phải dễ đâu cái gì không tiền à, bạc thì à, thân trước thân cao không hành lý thân cao thì gái gú vật chất gia đình kéo trong hàng ngũ bộ chính trị của việt cộng việt nam cả trung cộng không phải ai cũng là con của quỷ đâu đúng không trong đó phật cũng cho đầu thai vô làm mớ chứ cũng cao lắm nhưng mà chất cao rồi đi trong cái nguồn máy họ cũng bị nhiễm trạch họ cũng bị có phải bạn học mãi mà không thể nói được những câu tiếng Anh đơn giản như thế này không? Hôm nay trong cái mục Human Tham Ngữ Ổn Nhưng mà trong lương tâm của họ biết là tài Đúng không sao? Về vườn đi nằm đó chợ Gần đây mình thấy ba ông bị bấm cướp đùng đùng đùng á <laughs> Chợ đối thầy cái niệm, chợ kỹ thiệt thì những người này ta phải trả lại người ta làm việc trở lại tại cái ý chí là như vậy cái tạp thiết của của mình đó, đã là lo cho quốc gia thì phải lo con tầm thì nhẹ thôi chứ tầm không có nhẹ là à, dễ được thì cái uh, nước non center là trước khi covid thì cũng có cầu ở trên cao lộ cơ cho mình mới dám ai đầu cát lộ cơ người đó phải đi dịch chết thiên cơ bất khả lộ nên nhớ một điều nhưng mà không phải người nào cũng bất khả lộ ai đó công là lộ nó thành công thần thông đi tìm rất là khó có thể tu cả đời pháp mà ngang động nhưng mà lộ thành công là pháp cho nên những người cái thứ mà gặp được nó khác cho nên tới ngày hôm nay những người không hiểu theo của ông nó à, tiên cơ xong lộ tôi không lộ tôi nó bị quýnh lại lộ là về pháp được lộ để cho những cái người nghĩ dù đi xuống bởi vì trong kinh Phật cũng có nói cái gì nó cũng phải kiểm chuyển từng theo ngày từng theo phút hồi xưa thì những áo vàng tạo pháp độ chúng sanh độ đời cái thời đạo pháp này mà sắc với âm thanh không còn mà, ờ, mà ai mà trẻ theo mà sắc với âm thanh tức là giọng ngọt giọng im gì đẹp trai nữa với màu vàng rồi đó thì là Phật sai còn áo vét hay là áo nâu áo đen gì đó thì khác cái quan trọng là, là tập việc Phật nói thẳng nói thiệt mới là quan trọng chúng sanh vô minh nhưng mà hỏi ai cũng vô minh hết cũng có một số người ta còn trách kiếp ta tiếp nhận xét được thì họ thiên ân ai ra đời thế giới có thiên tâm đạo ra đời của cha đặt xuống ở mỹ này cũng rất là nhiều việt nam cũng rất là khá là cái lo là còn nước việt và họ thiên sẽ thóc lãnh một cái đạo lớn để mà tu uh, thống nhất tất cả các đạo trên thế giới không còn ách chiếc giống như lâu nay là hồi giáo hay là công giáo đấu nhau để mà giành cái Jerusalem gặp mấy người biết như chắc mấy gì hiểu không một con kiến chết cũng bị tội cũng bị muốn hồi cái Jerusalem mà đấu nhau bên hồi giáo là à, làm à, mã đấu với khối à, khối à, của do thái này nọ chỉ dành cái, cái ngôi nhà của chúa à, chết chưa thôi có, có đáng không trời Phật nào đó để cho nhiều người chết như vậy hoài cho nên sau này thánh địa của thiên tâm bây giờ nổi cấm và thiên long cơ thiên long giang chính lúc đó nhân loại có một cái đạo mới không còn thánh chiếc nữa tại vì tất cả đạo trên thế giới này đều là thờ tự đế hết nha đạo hồi giáo cũng thờ cha à, a là tự đế không công chúa ông giáo à, do giáo cũng là thờ cha tự đế thiên tam đạo cũng thờ chát à, chỉ có thờ chát là một giáo sư thì tập chỉ nói chuyện của phật tập không nói rộng rãi hơn về cha gì nhưng mà phật không phật chỉ nói cho con của phật là phật chỉ dạy có nắm lá thôi trong rừng thôi chứ không phải một rừng lá lúc đó có một nhà lừa hỏi phật phật chỉ nói gì thì chuyện của phật không nói của phật nhưng những người à, thầy lớn trong thời chát nhất là tây tạng họ lên núi họ là tượng của cha mẹ họ lại ai ngọt luôn á chỉ có thầy việt nam mà gặp tự ca mẹ nhìn cái cực cười à, <laughs> đó nào đâu mão giống vua cà lâm nữa mất tích nhưng mà lại cho bạn gặp là người ta lại thì tại sao thì cái đó mình hỏi là thầy việt nam là tại sao thì cũng không biết tại sao đưa lúc như ông lên trên núi rồi chờ khi những ông mà lại đó là hòa thượng thái quan, à, tiêu ờ, hòa thượng thái siêu lại hòa thượng thái quan lại hòa thượng thích minh đạt lại những vị thầy lớn của việt nam dùng bắt ly nó lại còn thầy kim sơn lên núi cũng không lại rồi mấy thầy dưới thầy sắp trên mấy ông ờ, quảng cáo rồi đâu có lại thầy mắt ổng không nhìn thấy phật mắt ổng nhìn thấy tiền á có lại được còn thầy đã qua thầy cũng đạt thầy tiêu những gì thầy mà có một chút định lực á thì người ta lại thấy tượng cha đường này bên núi thì người ta lại Hồi đó thầy ờ, hết nhật từ cũng có lên núi ờ, mình á, vô hội trường ông nói tượng cha đường mẹ ông cũng đâu có lại thì cái đó mình phải coi theo mỗi cặp mắt họ nhìn như thế nào họ hiểu như thế nào thì cũng ngược lại cái hàng to của cha cũng ngồi đây cũng phải tùy theo trăm tất cả những người Việt Nam à, trong nước và hải ngoại nhìn như thế nào cặp mắt có sát hay là cặp mắt bị à, ghẹn uh, à, nhiều quá thường đó người nào muốn thấy được việc người đó phải đọc kinh giữ giới 12 đọc kinh ngồi thiền thì sẽ thấy rõ vì cái tâm nó không có xét sẽ không bao giờ nhìn thấy thiên tướng kiệt chỉ là kinh mờ thì tâm sáng trí tuệ sáng thì nhìn thấy còn nếu mà cái tâm mà lu mờ thì dầu cho đang ăn ngồi thiền cũng từ từ cũng sẽ không nhìn thấy đó là nguyên tắc bất kỳ bất dịch từ đây cho tới ngày bỏ thất hại năm thế giới 12 là giới dễ ăn nhất là ngày đọc thời kinh nhạc ngồi thiền nửa tiếng thì giống như mình à, à, đổ dầu vô trong đèn cái đuốc mình ta xét lên thì lúc đó thấy rõ mặt kiều, kiều lại còn nếu mà không giữ giới 12 không bao giờ thấy được rồi từ từ luôn mở rồi á nhảy ra có hình bắt á rồi á thì nó kiệt cái phượng này cứu có nổi vậy à. tại vì mỗi ngày mình đều ra được tạo phước và tạo tội những vị bồ tát những vị phật những vị thánh tham gia nhiều giác những gì tiên chữ tiên lớp những gì thật hiện thật muốn muốn muốn mà hành thật mà thoát ra ngoài sinh tử về bảo vệ là hay Phật thích ca mà hạt diệt đó nước bạn cũng phải xuống trái đất này cũng phải bắt buộc phải trở về cái quả địa cầu bất cứ ai cũng vậy cả những gì họ pháp của rồi cũng mấy ngày cũng nói là là sau này mấy gì cũng phải mang thân người về nam biển bộ châu này chịu khổ của cả cõi ta để là bình thành Phật có trên trời muốn thành Phật khó lắm mình xuống đây nếu mình hơn á mình uh, chết sớm cỡ hai mấy tuổi là mình hơn là mình tu rồi mình đi về thì uh, bà ở trên kia là mấy tỷ năm tu ở trên trời để trên trời nó không có khổ và không có cái cơ hội để mình làm từ thiện không có cơ hội để cho mình cố gắng cho đó gì cũng dễ nên tất cả ba nghìn triệu triệu di Phật đều phải về trái đất này mới tu được nên trời có tu à, cái đó đệ tử gì tờ của cái à, tao đọc nó mình hỏi cái gì sao bị thơ bị chị bình á phải biết nguyên nhân lý do là nó là thân tiền kiếp định nghiệp hay là cái nghiệp mình vừa mới tạo ra mấy vị nói những người có sức mạnh xuống đây mà không đau đầu không bệnh tật không nghèo khổ không bị chồng mà vùi không bị thất bại trẻ, chứ không bao giờ thì ờ, biết cái căn mệnh của mình là cao mà đi về đúng đường cho nên là phải bị vậy nhưng khi mà về đúng đường rồi tu tập thì tự nhiên bao nhiêu cái xui xẻo bao nhiêu cái khổ bao nhiêu cái nhức đầu cái bệnh tật trong người nó sẽ mỗi một ngày nó sẽ qua với thời gian mà khoảng à, nửa năm đọc kinh rồi thiền rồi lúc đó khi mình mình chuẩn rồi mình biết rõ rồi tâm mình sáng mình biết đây là đúng đường thì từ đó mà mấy cái thực tập cũng hết luôn đến ngày mà mình cận tử nghiệp rồi có sát phàm á là ngày đó mình ra đi với hai người người ta chết người ta là trời ôi con ở đâu rồi bảy tám chín đâu rồi tiền của ba mấy con gắn giữ nghe đừng có sai thiếu nghe dặn dò đủ điều nọ mà dặn không à, là cái lòng ăn nó dặn dò đó rồi thôi anh tàu hai để thành ờ, thành con của nó đi không phải là chó đang luôn, đang có bảo nhà rồi ờ, vô chó là ở trong nhà có thế người biết tôi tập ra đi giàu để lại 50 tỷ đô hay là mấy tử ờ, mà đi sao bữa ăn hát nghe phải nhẹ như bông hồng á mới đi được thật cười nhiều tiền quá là cười mình nói là tử già lắm đi sao ăn đâu ra đúng không tặng cho mình nhiều người đồ ăn đó phải ở biết lo sức khỏe cho tôi phụ không nên khi một ngày mà mình còn sát hạt còn một ngày rất là cực kỳ quan trọng có một mình không có rảnh mà để à, quý vị không có à, những người không có họ thi họ không nằm ở trên tiền bất khả đó ai đây đó họ kêu là coi như đây thì lên miền bắt rồi thì mình rất là bận mình không có đi cần đi về cái tên này qua mình ở nhà mà thì cũng ở ờ, mùa thoải mái không họ đi họ tìm gió họ cái nắng ấm như bãi biển đi nhìn người đi qua là ở trên náo gì mình á mình ngồi thiền đó mình cảm thấy là tâm nó vui an lạc là thiền tại ngay cái thân thao này mình luôn tức là về cái sao tại thân thao này mình luôn mình nhìn ờ, giống như đệ tử này già mình dạ, nhìn, vợ già cái đó mặt tóc thế nào nhưng mà khi mình là tiền thì mình quán tiểu mình quán hiểu à mình cua bán sao thì bây giờ cái nhan sắc tuy là nó già hơn năm chục tuổi đâu đâu có già không già không là do cái tâm mình tưởng ra đúng không mình cứ tưởng đó là lúc còn trẻ rồi đúng không đẹp rồi là mặc đồ à, vé rồi tướng cao rồi đó dài đó <laughs> nhìn lại cái hai chồng tự nhiên cái đi ra, à, ra đầu đường mua ly Starbucks à, bác do ngồi kể chuyện về chưa cũng hạnh phúc không cần đi về cái đó là ý nói tức là những người tiên các bà bạc còn những người không có hiểu đạo không có, có đường lối để đi á quý vị hồi nãy nghe thấy đồng đốc người đứng ngoài đó không là mấy người cũng ở xa không không phải là đây đâu chẳng đây có mấy mắt thì bình thường rồi gì hay là một tiếng nữa <laughs> hay là xa xa lắm về ăn mặc cho ngon lên cái chở con đứng sắp hàng nửa tiếng ăn có nghĩa tôm thấm cái đi về là coi là hạnh phúc của họ cái đó là tu tập của họ để mà tìm cái cảm thọ của một ngày cuối tuần mình đang giúp bạn mà này luôn à, bột kê bột kê cha nha à, <laughs> thích gì cứ ăn đó thì trong này mình cũng ấm cúng mình nói chuyện mình đừng có nghĩ là nói chuyện với mình là kịp nghe ở trong này phải có hai chục chư thiên đứng đây thì đồng thời cái cái máy đầu tiên này nè ôi cũng thấy là cả nước việt là mấy chục triệu người cho nên ví à, dụ như đệ tử già này á giờ à, ai cũng kêu là bà bác hai trăm chục nghìn trên trên comment đúng không khi mà cái một ra đi thì, ờ, thì lúc đó cũng là một nhân chứng lịch sử của thời đại kỳ cục mình thì lúc đó mình sẽ kêu cái hồn đệ tử này tới hả lên lưng mấy vị tổng chi trả rồi đệ tử này sẽ, sẽ tiếp tục nói chuyện với mình ở bên cái tổ kia nhưng cái xác thì nằm ở ngoài ốc hiu rồi cái đĩa này là nó à, để chút tiêu qua kiểu gì biết hai trăm chục này để xử bữa nào kia hết năm đứa cháu ra đứa năm chục năm chục rồi xong thử ngay cái cái màn hình này luôn ừ, để cho tụi nó đừng có tức là giờ mình có tài tử rồi tiền là đã có hai trăm năm kg để để lưng khó bài vậy đó tại lúc tuổi có tiền là không không có nên tuổi đó là phải không nào để cho con cháu mua áo cho mình chở mình đi để cho nó được có phước trả hiếp và đồng thời mình cũng vui vẻ lúc mình đi phát được lúc cận tử nghiệp ở phòng ICU phòng ờ, Việt Nam là phòng cảnh cấp thôi là đúng đúng như Phật dạy còn cái tuổi này là mà giữ trong phân hai hai ngàn là cũng không nên nữa cứ để không đồng để thử làm con mình chơi vậy đó tao có tiền ở rồi thằng nào mà nó có ờ. hiếu nó cả nó hiếu ba bữa nay tính chở con tôi đi à, làm gì vợ đi ăn gì đó thôi em nhà đây tôi chở ba đi ra đó độ nó mình độ con mình á đấy nó giả hiếu thì nó mới sau này nó mới tiếp tục theo đường đạo còn mình có tiền rồi mình tự ác mình cứ nghĩ là con mình không kiếm mình mình cũng tóc cần kiếm nó là trái mình đầu tiên mình đã hiểu hết cuộc đời này là một cái lớp học vô thường mình phải hạ ngã mình trước thằng con mà nó tên nó kỹ sư bác sĩ nó có con đồng mấy chục tuổi đi nhưng mà nó chưa học về đạo nó vẫn là baby tại vì cái đạo đức là một lớp học khác hơn lớp học đời 80 tuổi mà chưa có biết ai là Phật là ai vẫn là một đứa bò bò bập bẹ còn đứa 20 tuổi mà nó đọc kinh la nghiêng là đi rồi đó nó làm nội mình lại già mà nó không cho nên cái đường đạo mình tính tuổi khác cho nên lớn tuổi càng nhất là có nhiều tiền để mình lấy cái đó để mình tạo phước cho con cháu chứ mình có nhiều tiền rồi cứ ngồi cứ phân xử tôi có cửa tiệm này tôi có tiệm kia lâu nay tôi cũng ăn chặn ngân chặn tôi cũng mắm lới tôi cũng lẹo tôi cũng tức là bất chánh là cũng không nửa tài sản còn không nữa là không được khổ tôi tôi không dám mà ờ, ăn tôi không dám mua sắm vàng còn hết để là có tài sản bây giờ xe sư siêu tôi ham chiếc đại ờ, khái là mà mercedes tôi cũng không dám mua mà giờ số tiền nhiều quá bây giờ phải đưa đứa nào để cho ác tại khi mình tích lũy mà với cái cái tấm keo kiệt của mình càng cao thì mình tính càng giữ nữa đó mình tính càng giữ để để lại cái reward request cho đứa nào mà để chặn cá là nó như vậy là tội nghiệp thằng chậm nó biết nó có tiền nhiều là bỏ nó liền tao lấy nữa tao đi kiếm con khác tao, tao thương mày lấy mày thì tiền của ba mày thôi mà đại à, trong lòng nó nghĩ nhiều lắm chắc nó bên ngoài nó giả bộ nó vuốt ve mua bóng rồi khi mà nó vô sâu rồi á mình hại con cho nên mấy đại gia nghĩa này là hơn ờ, có nhiều luật xuống biển hết <laughs> mình nói gì vậy nghĩa là gì quý vị nghe cái ngược hiện bây giờ như cỡ uh, mấy bác ở việt nam thành chứ sao là như sáu chục tại sao vẫn còn hối lộ tại sao vẫn còn tham tham nó làm gì tham để những dân tộc là khổ dân khổ hơn giờ khổ bệnh viện giờ để sắp sửa đóng cửa là gì không có tiền mua thuốc để chữa bệnh nó biết không mà bệnh viện nó đóng cửa thì những người sẽ tiếp tục đó thì những là tiên tri có chuyện nói là chị mua thuốc đi mua thuốc uống rồi từ từ giảm nó nè sẽ có hết á trước một ngày tiểu một ốc thuốc nào là tiểu đường cấp ba chức không rồi à, cholesterol rồi à, gì nữa ta đủ bệnh hết tiêu hóa bao tử hồi má xưa ăn nhậu nhiều bây giờ gan tình tổ chức nữa hết thuốc nam tới thuốc bắc thế là thật rồi chuyển ra ngoài tưởng là con mình á nó sẽ lấy tiền nó nó, nó đi học nó có và lấy tiền đi lắp rồi gác đến thầy không rồi cứ nghĩ con mà đang học tất cả vô trên đa số thì nó là tám mươi chín mươi trăm tám mươi trăm luôn đó mở ra về ra có mở tiệm nào nào ba hối lộ nhiều thì mở năm tiệm nào nào ba hối lộ ít thì mở hai tiệm nào nào ba hối lộ ít quá thì đủ nó qua đây thì nó đi làm nè nhưng mà giàu ra cũng lương cao hơn hoạt động áp là thì cũng ngon đi một cái ngon là ờ, làm tích tổng bí thư và làm tích tổng bí mèo chứ không có học nữa không phải là phải là do ngang cương mà học general thôi bốn năm trời cũng chết ở đây ai, ai đi học mỹ là biết lấy được cái bằng đại học mỹ không hơi dễ còn dương nam chỉ cần đưa anh 500 triệu là tôi biết cho mình muốn bằng gì thì giúp vô tiến sĩ đó tiến sĩ ok tiến sĩ tiến sĩ là học đó ok rồi đây bằng gì chỉ cần giúp đúng chữ đó là bằng đó dễ ạ ok mấy nói dễ vậy. có họ thiên khi lên thì mắc nhẹ rồi suốt đời đời này và đời sau gieo duyên họ thiên nhau là một cái đại gia đình anh chị em nhau vĩnh cửu nó sẽ giao liên theo có thể nhiều đời về cõi trời còn họ càng họ nguyễn mà hiện một đời này mình à, giả tạm á nó chỉ là cùng vui thôi có thể họ là cái đầu với mình còn hai anh em mình còn tạo mình xong rồi phải làm ơn kiếp tao mình mới gặp tao đa số trong quý vị đều mỗi lần nhận à, em mình chị mình anh mình hay là cô mình chúng mình có loại biết sao tao đừng gặp mày đúng không mỗi lần nhận vậy không phải là nó thật tao tiền luôn á tại vì cái thằng xung quanh mình ba tất cả có thằng đúng không mà không nghe em gì hết được mà chả nào nó thì kiếp sau nó còn họ thiên là sẽ gặp quả quý vị tại quý vị ờ, họ thiên hay là họ thiên ở việt nam có phải mình ra đường mình thấy là thương nhau không à tức là chúng ta chúng ta cũng về trời là sẽ gặp nhau có nhà ông già tôi hay là à, chồng tôi mà không tin thiên đức kiệt hay là không tin thượng đế không tin cha trời mẹ đất chỉ tin uh, đảng và bác thì sẽ dạ. gặp bác tin bác đảng và bác thì sẽ gặp bác bác nào đâu ra tầng 66 còn thượng đế ra đâu ở cõi đại la thiên tầng 36 ok thì mỗi người đi hai hướng đúng không hướng bắc hướng nam tự chọn cùng một gia đình nè cái chuyện phải lung tung người ta hiểu không mình nói cho sao là để mình trang trọng à, những người ngồi gần mình mang tiếng giàu xa ra đường ví dụ như đang lúc làm ăn nhau cái mình thấy người kia à, mang cái dấu là mình có lòng tin rồi đại hội tới mới được đã mang họ đi vào cái tinh thần gia hộ mình không có ngang cua hay là mình lì như kiểu mà dân xã hội đen nữa thì mình có một chút lòng tin nhưng mà cũng đừng tin hết đây cũng còn là căn à, phà của ổn. thì lúc đó mình cũng biết là là nếu mà một trong hai mà hợp tác lại với nhau hay là một cái cô thợ vũ neo với người chủ mà hai người khi bảo đảm hai người đó để thương nhau ít có bỏ ít có giống như là đỏ một cái đi đeo ở đây mà đi thử việc chỗ khác thì không có thì nó có những cái cái, cái, à, cái trước mắt vì có lòng tại vì là biết cái luật ai cũng tạo, trên thế gian này có mười tập đoàn luật sư một đám giấy tờ đó của mình không bằng một người biết sợ cái nghiệp cái định luật nhân quả nếu người nào biết sợ định luật nhân quả người ta một trăm nghìn hai triệu mà người ta có thể ăn vàng người ta cũng không dám ăn vàng còn người mà không biết đó hả mười đô không gian vàng đó nó ra đường ít nhiều họ khi họ thi nhau làm ăn thì cũng nên giúp đỡ lẫn nhau tương trợ lẫn nhau còn đó mình nói về ngoài đường mình nói rằng vợ chồng thường á những nơi đứa tử dùng này là thân cận biết thì không sao biết thì những kịp thế người dạ hiểu có điểm có sứ mệnh và mình ra được cái nào đúng là tha cái mà lựa chồng ở nhà đó nhà cái lo phúc coi với lo gì ta kỹ sư hay đó cái chuyện đàn ông hết rồi cứ nghĩ mình vợ cùng rồi đi theo cùng đi nước kiệt đó lúc đầu còn chửi còn ấy rồi tùm lum à, nếu mà kiệt thấp những đứa đệ tử nó tôn trọng mà biết cách nào thì nó à, cái bộ à, thấp cha thấp mẹ con thấp thế cái bộ thấp thêm thì ít nhiều á cái lực của việc cũng có thì có cái lực nha thì có uh, à, nói này gì tạo được có thành công chúc chúc <laughs> ít nhiều bảy giờ ngồi qua việc cũ có thể được năm cây số quý vị chỉ có một giờ ngồi qua không tới ba in nữa mà đang thu sắp được còn bảy màu bây giờ cũ năm cây số hút thì trong cái phòng này nhiêu có ba chục thước nhiêu hai chục thước thôi là tất cả là đủ điểm của kiệt hết rồi thầy thì kiệt hết dĩ nhiên mới chưa mới chưa chưa phật cái gì đó à con rảnh nó theo thứ con lo cho những việc qua thế giới của khách tất cả này thì con không thắng thì đệ tử nó buồn ngoại buồn ngoại làm con buồn con có lo chuyện nít rồi làm cho đệ tử không vui thì nó mình thắng giờ ngày tự nhiên cái ông hỏi anh thiện nhưng bữa nay đệ tử tiền con này bữa nó chửi buồn còn giờ cũng lại nữa hết hết cha hết chân tại vì nhiều khi ta có đủ duyên gì bởi vì cái ngã của thế gian này nó lớn chỉ cần mà ở trên chuyển tâm thôi một quy tắc duy nhất cả loài tàu này của mẹ đặt ra đã có cái đạo hiện ở trong đó tự chúng sanh nó quá không cho nên là cái quả địa cầu này sẽ đau xảy ra covid xảy ra khí hậu sẽ ra băng tuyết và nó sẽ ra cái ozone bị lũng nó sẽ ra chiến tranh cả cái là à, tất cả những người chúng ta nước này chiếm nước kia cũng giống như tàu lấy bàn cha tàu à, muốn lấy một cái bài cầu nữa chứ hoàng hai thành có bao nhiêu lần thì nói sau này khi trung cộng chia năm sẽ bảy hai đội chính quyền hai cái đảo này có là được không hay cái gì nói phải do người quân chủ quốc gia của nước việt có giỏi để mà đòi lại hay không chứ là cái mình nói ủa này là nước việt thì tàu không ra lấy thì mình phải đòi lại trong lúc mà nó lu bu à, đấu đá mấy nước khác thì mình ra đòi lại nhưng mà uh, <laughs> nước việt mình có ông nào ký bán rồi đó nhưng mà cái mình mới nói cả cái đất này của mẹ không thuộc của ai nhưng mà nghiệp nhân quả nghiệp nhân nghiệp quả ở qua ở lại bây giờ mình thấy là nước trung cộng ấy địa đảng trung cộng hai không phải là người trung qua hay ghét nhau nha nó là tệ đó là ngày xưa nó là nước có giáo dục thành châu mà nước của thành mà nước của của phật mà ngày xưa thì cũng có bên tạo mà chúng ta bên bỏ là đúng không chỉ là cái thời đại này quỷ nó nó xuống để mà nó, nó đầu thai vào nước thì nó là tan tất cả thế giới chứ nó không phải là một cái chủng tộc nhau gì lúc nãy này cũng chẳng hồi của ai nó cũng đang cái nghiệp cho nên ông ai đang nó nó là tùm lum còn trả lời của bạn thịt sao có lấy được không ăn của minh dương của nước việt sao này hạt áo kiểu như thế giới thẳng thì tại vì mọi quyết định của mỗi một cục đất cho nên cái cái quả địa cầu mình là do ở trên trời do mấy thành chữ đất nên là nó có thổ địa giữa nhà mà đúng không vợ chồng mình gây động khó khăn đổ điện cũng sách vỏ chạy luôn á sáu cùng mình vẫn bắt cái nhà mình chia đôi đúng không lý vậy mà ừ. rồi không dạ. chia đúng thì có thanh thành đúng không cho nên đất cứ tục đất ảo như cái đảo bự như vậy mà làm gì mà có thành ngoài đảo mình nghe mình thấy cái đảo này giả à, lợi thì ổng ok thì ok Thanh Thủy xin chào tất cả các bạn Hôm nay Thanh Thủy rất là vui được ở đây để mà chia sẻ với tất cả mọi người Bởi vì sao? Khi mang họ chia từ đây đến ngày Thanh Tử nghiệp Mỗi một giây mỗi một khác Quý vị nên nhớ Bao nhiêu chuyện khổ của thế gian Nhất là cái thời đại thế này việc làm giật à, giá đầu hàng chiến tranh bây giờ anh nội hồi xưa lúc này mình đi chỉnh cá có fry uh, fry electronic mà chỗ là đóng lý là của kia đi giờ cũng đóng cửa cái xưa mình có mấy cái tiệm ốc đó thực ra của tiệm nào chị thích đi để mua đồ này nọ giờ cũng đóng cửa à, big fry cũng đóng cửa bây giờ mình đang cái cửa hàng mình hết á mười hàng là nó thằng nữa rồi ở mỹ này thôi mình thấy là nhiêu là buồn không quá buồn còn những cái quán xá ngày xưa á là nấu biết nhiều lắm mời bây giờ chỉ còn có 4 năm rồi ngay cái thành phố này ngay xứ Mỹ này thì có gì nghĩ ngược lại với nước Việt nguyên cái chợ thành biết bao nhiêu cửa tiệm biết bao nhiêu quá trời hơi xe ở Sài Gòn bây giờ đều đóng cửa hết cái mặt tiền mắc quá bác chẳng ai mua mỗi thành phố ma sắp sửa đúng là thành phố ma vậy nhưng phải hồ chí minh giờ phật không nói là à, à, phật city à có phải hồ chí minh city <laughs> thì rõ là má thì bây giờ là đức rồi đã bất thành các bạn và đi đường Nguyễn Huệ cái tết mà quý vị nhìn thấy cái video rồi già cây tóc nhẹ ở không ai hết mình đổ lại hai ngồi với chi điền nữa là ma chi dạ. điền đi thời thôi mình nói chuyện thiệt tập mà người mình làm người tập cái tập mình không có nói gì mà để chọc ai đâu phải cho nó hiểu ừ. cũng giống như Trung Quốc Trung Cộng lúc nào nó cũng nghĩ nam tiếng nam tiếng rồi nó nhồi sọ mấy đứa trẻ bên Trung Quốc nó nói là nước Việt Nam là nước của nó là tỉnh là của phúc kiến tại vì những cái thổi nhau là mấy đứa học sinh trong trường của trung trọng cũng tin nữa à, rồi ấy, nó làm sai thì sai của nó làm cho mấy đứa học sinh trong trường bây giờ cũng tin luôn là nó sợ từ nhỏ vậy thì khi mà là nó lớn lên lúc nào nó cũng muốn cũng vô nước việt nó làm à nó làm gì là nó bắt một đám nó phụ nữ mặc đồ balcony nó chỉ hai con hai con về làm vợ nó con mình giống như đồ chơi vậy đó nó nghĩ sao buồn không nhục không khao này thì hồi xưa thời như là lưu quan trung mình đúng không là mình à, đại à, đại nam đại cò việt gì đại đại hà nam nam việt gì đó sao giờ còn ở là việt nam đó ngược lại thì tới đây mình chết cái tên đó ừ, một cái tên đó cũng không phải là của người việt nam đặt cũng là bên tạo đặt thì từ đó những cái thế hệ nhỏ nó nhồi sọ là nam tí đó thì lúc nào nó cũng muốn thôn tính nước việt muốn mà hết cái nạn này cái Việt Nam sau này cũng thay đổi đừng nói chi là giờ Hồ Chí Minh City mình đổi lại là Ma CD thì lính ừ. người cũng thay đổi là Yên Việt con của mình trời người Việt là một trăm dòng dõi bộ lạc Việt Nam đi từ ở ờ, sông uh, ờ, dùng tử qua tới bên đây mà trên bờ chịu mình chết bên kia chứ không phải là ở ngoài nội hoàn tội đâu cho nên sau này một thủ lãnh mới lên thay đổi rất nhiều thứ cái thủ đô của Việt Nam giờ dạ, là hiện giờ là chính phủ à, Việt Nam là đang nói Hà Nội đúng không? Không phải. Đức thầy kêu việc dễ ở này Việt Nam ra cách đây năm mười năm. Kê lúc đó mình cũng tưởng đâu là thủ đô thì mình vẽ hai vòng vẽ Hà Nội. Mấy vị nó no, không phải. Vẽ Sài Gòn hai vòng. Tại vì tương lai Sài Gòn đó là thủ đô của nước Việt tại vì cái nguồn kinh tế và tài chính quốc tế sau này nó trở về là toàn tập biển đông là sài gòn trở lại thủ đô Việt Nam sau này là Sài Gòn chứ không phải là Madrid cho nên nói vậy thì bây giờ mình cái cuộc phim á nó phải có lớp nó có khúc có đoạn cũng như bản nhạc thì nó vô nhịp để suốt tâm là lớp không thì khi mà cứ bản nhạc mình mới biết được còn bây giờ thì nói trước để cái gì có cái tầm nhìn rồi có một lần một vị rất là cao trên trời tại lúc đó thì cắm cờ vàng ba đồng đỏ trên đỉnh núi thiên long sơn cái việc thấy rất là nhiều mấy đứa nhỏ vô tính tay là tội nghiệp đó lắm ba nó là bản viên thì nó qua đây nó lên nông kênh nó chụp ngay đó là chắc ba bị đốt củi là tất đó cũng tội nghiệp mình lấy mấy tờ vàng vàng đỏ ở trên nông kênh suốt mình treo tờ tường đấy vậy là đi ra cái lá cờ này nó rất là quan trọng để sau này hàng gắn dân tộc thắp chịu chim hiền với quốc nội và không còn lấy uh, quán hóa quán mà sau này con phải lấy ông đó cái gì dài tiền vậy và cái lá cờ này là lá cờ để lấy lòng tin của thế giới của liên hiệp quốc và mà bao nhiêu trí tuệ chất khác lạ kia mỗi một kỹ sư nó đi ra một đống thứ rồi kỹ sư việt nam mình mình có thiếu kỹ sư ở mỹ thì lá cờ này là cái lá cờ của lá bùa hộ mạng là cờ của vua thành thái vua thành thái là vua nước việt thời đó mình không có cộng sản hay quốc gia mình cũng không có việt minh mình cũng không có hồ chí minh mình cũng chẳng có phan bội châu gì hết thời của thành thái thì cái lá cờ ba sọc của vua đình nó chế ra đây có cờ ba à. thì một cái màu đỏ trên là đã là mượn mượn mượn mượn mượn đây là mượn mượn này bạn nào không đây cái cờ này của vua đình thái nha quý vị bạn nói tiếng nhỏ không biết để giải thích ở trên này là đường đất là nó đỏ không chẳng phải người bắt nó đen hả quý vị cho nên mấy người không giữ nó nó đen cái vẫn là nó đỏ đúng không chẳng lẽ người đất da gì da màu xanh đó da gì <laughs> à, à, à da à, các bình à, họ bài kim nó da này trắng dạ. không ok người đất cũng đâu giống thập bình đó à, cũng là giống dân miền trung miền nam đó, không vậy dạ, vậy dạ. má cũng giống nó là đó đúng không chứ không phải nó lạnh như kiểu anh trung cộng mà ăn bò thai nít thì ốc kỹ đâu đây là miền trung đó, không cũng y chang cũng là nó đó nếu bạn muốn xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet để có thể phát triển công việc kinh doanh online. Dạ dạ, mình trúng. Dạ miền bắc á thì thì nói là anh ra danh danh bạn đang nói lưu lúc nghĩa bất trọng làm doanh nghiệp giỏi danh nha miền trung á là eo này eo giống như heo à, eo à, mấy cô gọi bậu vậy ấm nhất thẳng ra đắt thả lên thì nuốt dưới biển làm gì ra à, học giỏi thì thanh ra gia là mấy nhà chính trị lỗi lại tham là dĩ nha xin như tứ tử như là miền trung cho nên miền trung mới chống tiền hay gì trọng cũng giỏi mà chống trọng mấy này cũng giỏi miền trung trong Đông Nam trời đất thì như ruộng nước hồi xưa ờ, là việc ở Việt Nam không bao giờ là đóng tiền đi chợ tí ờ, là ờ, nó là sao phải đang nghèo ở đây chỉ cần xuống sông thôi lấy cái gỗ đi không đóng cái chốt rồi này tôi sử dụng sắt canh nghe chú quê lại đúc còn ở đồng á ở đồng mua ra mấy năm đúc cái mặt đẩy mà nó máy vô rồi mà cái nào mà không phải là đọc nó không thành luôn đi một chút xíu là đầy gỗ về mất chấm rồi à, mập bậy mà luôn đứng lên kia giúp thợ rồi đậu cái gì đậu đành đậu mập vậy, đậu quán đồ quán dưa nó nhãn còn dạ. dạ. cá mắm là này cái miền na đất thì nhiều con người không phải chết dạ. đấu, không sợ chết đấu cái này người lá không căng thẳng hơn còn đây mình lo tiền nhà tiền bill tiền insurance ở, còn căng thì dân miền na là thanh thản là chính là thiền hay là nữ giới thứ hai cũng là là để thanh thản để làm chi cho cái tâm mình nó sáng thì cho nên dân miền nam không có tạo nghiệp nhiều thành ra thánh nhân thánh nhân thánh nhân miền nam ba miền thì có ba đạo là đó là đạo bổn sơn thì hướng và ông vợ cũng mấy chục triệu người rồi có cái đạo ờ, ờ, cho đài ở tây ninh đúng đạo hòa hảo đạo phát triển một nước cái bàn là đánh em mới làm được còn danh nhân thì à, làm ra nhà cửa thì ok cho đánh mà bắt tay nhiều nhà lúc là năm một trăm ba mươi tám lúc đó ông bà bắt chưa có làm chết đối chết mấy triệu người ấy, thì đã cho thành ủi nhưng mà mình mới nói tại sao là ở Việt Nam không bao giờ tưởng tượng được sẽ treo trở lại trên đồng độc Sài Gòn thì là bánh năng nóng thì mình phải chờ xem chứ là khi người giải thích thì cũng muốn giải thích thì có một phạm ở nó trước để cho mọi người có cái định hướng một cái thế biến của một quốc gia như đi cùng cực ngày hôm nay mỗi một ngày cái gì thấy nước việt á đi vô cái bản cục đi đến khi nào mà mười chấm 7 còn ba, chết hai còn một đó, đức thầy mới xuất hiện còn bây giờ quý gì nghĩ chết nhiều chưa thấm thứ đúng không nước nóng ẩm ẩm mình khi con người ta đến tận cùng của sự khổ đau, họ sẽ vượt dậy bằng sự kiên cường. Có áp lực mới có kiên cường. có biến cố mới có khi mà ở à, ngoài cũng như là quốc ngọc sau này giúp với thượng đế cha trời mẹ đất ngọc áo ngọc tay để đưa hết những người không đủ phước xung quanh mình để chờ hiểu thiên tâm là gì để mà được đi về trời mục đích của cha mẹ là lùa hết tất cả những sinh vật từ con nhỏ tới con lớn trên quả địa cầu này không phải riêng quả địa cầu này mà ở ngoài những thành tinh khác cũng đều là con thượng đế ngài cũng không có ai nhưng mà những đứa con á những đứa không có tránh kiến tự đốt đốt đi đi chí dũng đó là tiên chỉ đạo thiên tâm và gia đình hạnh phúc thế gian thì là phải không phạm phải lo những người xung quanh mình mình vừa có công đức và mình vừa nhắc nhở mình nên tất cả những đứa con họ thiên hôm nay ai đã hiểu họ thiên thì tự động mình không có ban vệ mình cũng không có áp thai cũng không có marketing cũng không có gì hết thì cái bổn phận phải tự làm những cái trang facebook tiktok hay là báo đeo trên mạng thì cũng không làm cái vụ này để mà mình nói về những cái hay của thiên tâm để mà lỡ như ai mà ví dụ mình làm một cái poster một cái hình thì lúc đó người ta hiểu được thì đứa đứa con họ thiên nó có công đức chi cha làm việc cho thượng đế tuy là mình không lãnh lương nhưng mà trên biết hết trả mình được lãnh lương nó trả cái này người ta rất nhiều về trời như xài tiền giống như thuê được con thẻ thẻ trên trời là cái à, công đức để mà mình xây nhà mình có cuộc sống cao những chư thiên khác còn tiền của thế gian nó chỉ xài thế gian thôi thì mình truyền công đức là mình tạo nhiều công đức thế này bao nhiêu thì mình sống lâu năm tuổi thọ tầng trời cao hơn bao nhiêu mỗi một tầng trời con người của mình cao hơn cả trăm thước và cái năm tóc của một cái tầng trời cao hơn cũng cả nghìn năm một ngày trên trời là bằng à, <laughs> mấy mấy trăm năm dưới thế gian thì theo tầng nghe mình cũng khó đó còn cái tầng cao nhất mà của kỳ cái chỗ cao ở là bữa giờ thì nói rồi đi ba ngày đến này tới à, mấy trăm nghìn năm 100 năm của thế gian so với tầng mà của của cha của kiền ở lại là chi là 100 năm mà cửa cơn gió có gì nó không nghĩ đến gì hết con kia nó tới nó tôi nó tới uh, rồi uh, đâu phải dễ mà thóc ở với uh, những cái môi trường xung quanh những cái đạo khác họ sẽ tìm đủ mọi cách để triệt hạ rồi à, ma lũy thì nó có sức, sức hút ma lũy nhau gì rồi con cá của nó cũng tìm cách triệt hạ con cá của ông trời mà trong khi con cá ông trời nó tạo ra có nhỏ xíu à thì làm sao chống tội nhỏ với con cá của hiền mà ngự nói Việt gần bảy tám chục năm nay tạo rất nhiều phật tử tu cà rù cà nên mình phải định tâm rồi từ từ đó mình có những cái là à, đời sống an lạc hơn vui hơn thì họ từ từ họ thấy ngọt chỉ có cách đó là đậu được họ chứ mình càng đến gần họ mình nói chuyện họ càng chạy tại vì từ nhỏ họ không có được quyết định về thượng đế họ không bao giờ tin phật như là sẽ sẽ xuất hiện kỳ này để cứu thế gian họ họ biết là tặng thế nhưng mà họ có hiểu tặng thế là như thế nào bây giờ ông tin các quý vị cứ lên trên tất cả các mạng coi hết tất cả những mấy ông thầy quốc tranh và chẳng pháp trời có ông nào mà nói về tập như lại xuất hiện thời kỳ này không có ông thầy nào dám nói là chúa xu thái thời kỳ này không có ông thầy nào dám nói mình đang sắp phải vào kỳ tận thế sắp sửa chết à, có quả địa cầu này à, mùa chết bảy còn ba không ông đâu có nói vậy đâu ngày nào ông cũng vui ngủ không nói dần lên dần lên không à con uh, phải uh, bố thí ăn lành ở thiền để tạo phật đức tức là thế là các bạn kịp nó hát không giảng hát tại vì chưa có ngày nào có đời đâu được đi tu nhưng cái đề tài mà không nói rất là dễ ập nếu mình mà mình mà, mà cố tình mình nói mà kéo nhỏ mà kéo dài là nó ảnh hai tiếng đi chơi chút xíu thôi nhưng mà khi mà ra cái cái ờ, cái câu chuyện mà để mình học hỏi thật sự ở đây chị nói thẳng luôn đẹp ba chữ không cần phải hai tiếp cho nên nhiều người ta không hiểu nữa rồi không có ờ, giảng pháp như mấy thầy tôi giảng pháp như mấy thầy thời này chết tới nơi rồi lẽ lên lên thì bắt nhã tụi mấy ổng nó coi chậm chậm nha mà khóc phao ông nói gọi là phải chích ngưỡng hết ra mà nó biết mình tay, cái style của quý vị có hiểu không nó cũng giống như là tiệm cơm hát tiệm thở đúng không à cái kiểu mình nó vậy đó mà cái quan trọng nó không phải là chắc tại vì tôi dở là chắc cái quan trọng là cái mục đích của mình là gì bao lúc mà nhà chán bao nhiêu người ra khỏi nhà khi lính cứu hỏa tới có là muốn cứu hỏa nó cũng cầm cái thầy nọ nó nhận cái dồn nước lên nó rùa rùa hết nó cho cái cái cái cái hết cái quan trọng là mình cứu được bao nhiêu người thì lúc nào chìm giờ đó cả 80 triệu người đang ảnh hưởng với cái cõi ờ, cái bể khổ cõi này song song nó nghe cái vùng đó toàn là cá sấu với rắn rít với nó đang kịp sẵn hòn cá mập tụi nó lộ lên á có một mình kia à trong khi cái chuyện mà áo vàng rồi làm sao mà cứu hết thì thì ghét phải nói để cách này cách kia để mà giúp con với cha mẹ lên thì bất nhã để đi về cho kịp còn trong khi á một mấy chục triệu người là hợp cá mập có thể nó cứ lộ tới đưa nó kiện lộ tới này nè cái sấu cũng tới mấy ông cứ tối ngày mấy ông á con ở cúc giường lẹ lẹ đi để con được lên thiền con phải uh, buông bỏ uh, này nọ uh, con phải uh, thả cá xuống uh, uh, từ thiện đấy là một đốc chiêu trò mà nói cái đó luôn rồi kéo vào là con thành kéo thì từ đây là đi nói gì ai phật tử thì cứ ngác nghiệm tại vì có năm loại tuyệt đường nhất là xuống đây thất bại kéo không đủ số về trên thì mất nhã đại thì mất nhã có thể cứu tám tỷ người mà không bị phạm sáu phần trăm là tiền mất bây giờ khác với được cái mười mấy chục triệu người rất là ít khá là ít trong vòng mấy năm nay mà kỳ này mà không về hết thì kỳ này phải tái sanh nữa phải tái sanh lại nữa cái gì nói để kéo tiếp tục chứ ai đâu mà có có khả năng có bản lĩnh trời ơi khỏi ta bà ta bà này mà nhảy xuống đây chùa lắm. không phải dễ mà tóc tóc mới hồi trên tên đố nói chuyện với cái gì một ác về cái đó là tử vợ mà đâu bà đó là chưa thật à, à. cái dạ, thằng nó có sức mạnh rồi ờ, bị nhức đầu à, nhức đầu mới biết phật mới biết tin nó kiệt mới mới hiểu để mà, mà giúp để mà mà làm cho cái đạo ờ, nó được lớn bây giờ ờ, cái hộ với là người là với tức tức thầy là là là chèo lái cái hộ là chèo nổi nhưng mà cũng cần nó mấy đệ tử để mà phải dây để kéo tụi nó không có trăm người thì kiểu đương nhiên là một cái tiền đi dự tiên cái mà nói than nói sao xuống này họ thấp thì mà mình ờ, tự rồi rồi à nhưng mà tối đây tự nhiên hết bệnh cái là nó đi xong xong nhưng mà có điều kiện là phải tốn thì mới hết ra khi hết ra rồi lúc đó mình làm con người mới cũng như cái chuyện là xưa nè bị migraine bị nhức đầu đủ hết rồi không tin cha không tin mẹ không tin mình là tiên tử luôn trời ơi nó bệnh teo chết chết nữa đấy là đấy. Thì là tới này cũng chạy cái mấy vị mới nói là tất cả những tổ niết bàn của phật a di đà phật thích ca tất cả các ngài đều có xuống cái đất này rất là nhiều lần phải chịu khổ cái mình tại vì lúc mà nói chuyện với bề trên nói chuyện qua nói chuyện lại mình mới nói là tại sao bao nhiêu ờ, người mà tôi từng gặp lâu nay trên núi về là tử họ tiên chẳng ai thích đầu hai lần ngược đó là họ có biết họ họ nói là chư thiên họ muốn trả lời tôi một kiếp 50 năm 100 năm để mà trả cái xác phạt cực khổ này để mà rút ngắn cái thời gian như đôi khi bảy dặm đôi khi bảy dặm trên trời là mình tu phải hàng tỷ năm mà điều kiện trên trời tôi không có điều kiện dưới thế gian này tôi quá dễ luôn mà có năm bảy chục năm mà gặp ai hỏi ai cũng than tham muốn lời thì nói lời của mấy vị cho nó cả cái gì sau này cũng phải đầu ta là thân người chịu khổ những gì mà, mà bộ để mà mình được lẹ chứ không ai tu trên trời còn ngược lại thiên ma nó suốt thế gian nó nói không cần đọc kinh đọc chú không biết thượng đế là ai chỉ có nhiêu tiền buông bỏ hết làm từ thiện hết chỉ ai đi đà phật ai đi đà phật tối ngày là thành phật tâm bất loạn tâm điên là thành phật à, cái đầu đi hết nắm mắt rồi cũng ai đi đà phật à. cái đó là tại không có chuyện đó khi mình ngồi thiền á giới định tệ mình mới giữ giới được mình có cái định khi mình ngồi mình định thì mới sang ra trí tuệ từ trí tuệ mới sang ra thành thông thành thông á, là một mỗi người có thành thông người ta rất là tôn tại này những thế gian là tù dung nhưng mà ta không có bỏ thế gian này người ta không có chấp theo tiền không có chấp theo giả thờ không có chấp theo à, những cái uh, sắc đẹp thì mới là thành thật tại thế gian rồi mới được đi về chứ không phải như kiểu mà uh, trong uh, chùa là mấy thầy dạy ai là phật cứ tối ngày gục gù tối ngày xin tiền con để đem chùa để cúng dường cho mấy ông thầy là phật cái đó là tạo nghiệp đi giúp đạo cho những cái ổng cả bạn họ biết là ông đi đâu mà làm những ông cứu mình lời của việc nó có nghe nhưng mà cứu được đó, đó là tại sao khi mà đại lân tam ra đời đại lân có tiên chỉ là đi chí dũng tự mỗi người nó bước đi tự mỗi người nó cầm cuốn kinh và đọc ở nhà đi chùa hay là tết hay là hình ông bà mình trong chùa mình cho mình hay mình đi về thôi mình bỏ thì hai chục gì đó trong phòng quốc chương cho ổng thôi không có cần phải náo nhiệt không cần tu theo nhà bếp không cần tu theo phe không cần định mấy ông thầy cái đó là, mình làm thôi chứ không phải là thầy nào cũng vậy nha mình nói không phải chùa nào cũng vậy mình chỉ nói những cái chùa của của bên Việt Nam họ chế ra còn những cái gì thầy giỏi những chùa đàng hoàng cũng chẳng có cho nên anh cô mình ở thành phố nào gặp ai về cõi trời tu không có được tối ngày tiên nữ cứ ba là không tiên hái cha à, đào tiên thì cũng đi về ông tiên ông về ông tiên thì tắp à, cuối tiên ao sen vàng rồi nghe chim à, nghe chim à, ca nữa ở à, trên đó trên trời chim không biết ca nữa rồi à, hóng gió rồi đó chẳng cũng có biển nữa đủ hết cảnh đó làm sao tối bây giờ giống như cảnh thế gian của mình nè mấy đại gia đây tối nào cũng lên cái lịch trình là nó đi quá này quá kia rồi à, có gì thằng nó chào á có làm trình à, từng bảy ngày đó không tháng có ba chục ngày thì ba chục bồ tại vì mấy cái cô mà đẹp đẹp nổi tiếng đi là nó đi ngay vũ neo mắc cỡ tối ngày cứ nước chân của mấy thằng giàu rồi cái là thì mà nếu một đứa nước trên chừng ba bốn không là nó đủ sống rồi thì mấy ông đó cũng vòng vòng vậy á ok rồi mười con thì tao đóng hết chết hậu chết tụi mày mười thì ông lựa từng nào đi với con nào có khả năng hiểu chuyện không thì cũng y trên trời tiên nữ cũng vậy nhưng mà lúc này mà không được con mấy cái đó cũng là tiên mới đẹp á bị đỏ bị đỏ mấy già đó cũng là tiên ông xuống đây nó không biết tu rồi cả cô uh, à, tiên ông với tiên bà đi xuống luôn đi cho đã rồi nó thành thú thú xong rồi đầu hai làm người cực khổ bệnh tật nắng mưa nhảy dầm rồi lúc đó là mới biết sợ tức là nó tu tiếp thì mất nhiều mất tính thức là vài trăm cân đứa họ cân đứa họ hàng trăm năm <laughs> còn hôm nay mình đã thiên rồi trên thế giới được chịu ở rồi thấy cảnh đời này nó quá chán những cái gì mình tưởng tượng nó không không nghĩ là nó sẽ không bao giờ xảy ra nhưng mà điều xảy ra hết đồn cá covid chi từ vũ hán xong người chết thời đó lên tới thiên đình đụng tức trên trời luôn mấy chữ thiên chúa ngạt hơi cái mùi hôi của nó đốt ờ, đốt cát lên tới tận trời cánh luôn động lòng của cha không à, thì bao nhiêu hai mươi mấy triệu người tại vì trung cảm nó không có thật nó láo nó có mấy trăm nghìn người nó có láo một triệu phần sao là láo là chuyện là thiệt nó chết đến ngày nay là ba mấy triệu người chưa tính là thế giới bảy trăm triệu à cái đó là chuyện nhỏ mới đó covid 19 là năm 2000 rồi à, bây giờ cũng còn ai thì mình à, mình không nói chuyện ai ai mình nói chuyện là độ à, gần đây nhất là thổ liên kỳ thì bảo đảm tất cả chục nghìn người tất trăm nghìn người chỉ một tim thôi động tác thế vô thường không mình đến nói chi là nghe nghe xong lắm vô khen không có mục đích gì hết chỉ là muốn cho yêu đồ của mình thôi từng đầu năm rồi của mình tặng rồi thôi đó ý nghĩa rồi trận chiến à, thi lý thi nghĩa mà hôm nay cộng lại ai bao nhiêu người thế gian này nếu mà con người biết mọi thứ là điều vô thường <clears throat> mọi thứ đều biết đều có sự sắp xếp của bề trên nếu mà tin mà tin như vậy bảo đảm của tin không bao giờ tham lam để thất bại dịch để đưa nước nga đến quy nước nga cửa biển đứa họ là tàu hòa giờ tự ái lên quỹ hợp quỹ hiệp ước hiệp ước gọi là hiệp ước uh, nuclear tôn tử mỹ tức là mày cứ bắt tự do ta bắt tự do không cần ai kiểm soát ai nhưng mà với vô đáng trên đầu cái nào mà giữ đầu lên nó mẻ xuống thì nước nào bị việt kêu qua nước người ta đó là nổi nước mình ta chỉ trông cậy vào một cái gì đó để mà à, màu xuất hiện để cứu hành tinh này và cứu quý vị chỉ có một hai người làm được chuyện đó những người đã có thứ mệnh đó là nước quỳnh phú sổ mà ở ngoài thác là gọi là ngài quỳnh bình kim bên tàu gọi là lưu bá ôn hồi xưa nữa là gọi là thương tử nha thời Phật Thích Ca 2580 năm trước ngài là Đại Ca Diếp Kim Tư Phật nhiều lắm mà trong quyền truyền thiết của Phật giáo thì ngài Đại Ca Diếp giữ cái bát cái y của Phật Thích Ca để mà trao lại cho Phật Di Lạc một cái thời mới Phật Thích Ca có thể về hôn đúng không ai làm việc nhiều quá cũng mệt rồi ngài cũng đóng nhiều giá đủ giá để còn cái giá này ai ai cũng biết rồi ngũ đại truyền thừa thì cái giải đó khoa tập chùm đức bổ tư gì gì hết nhưng mà đâu ngày đi một mình mà làm được việc đó là mày thử này <laughs> ở trên trời có hai trò ở đây có hai trò à kiệt là lên sẽ hộ lên đây chóc chóc thì nói quý vị nghe chóc thì đó thì không quan trọng là chóc chóc không có danh ờ, không có lợi Ờ, có bạn này thấy ông thầy thời nay có chót mà toàn ờ, kiếm tiền mà mình không có vụ tiền mặt đây nha vào dạ, lệnh thành nó họ tiên ai mà mang họ tiên gây quỷ thì người đó không phải là họ tiên nha muốn ờ, làm công đức thì tự cá nhân làm chứ không kêu trong những người họ tiên xung quanh để mà trên đó trên mấy bài trên đi kêu lấy bánh trên ngõ nhà đọc sao mình đã trên thiền có nhã thì mình đừng có lăn tăng lăn tăng đi ra được á, là bị tà kéo lại các kiểu thế là bà nói là nó chuyện cũng lâu rồi ha giờ mình